đây là nội thất của bếp đây tôi sẽ đóng nắp lại và cho các bạn xem ngoại thất cũng như test những cái tính năng của bếp để các bạn xem bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó chạy vào cái cánh máy này đầu tiên mình sẽ thử cho các bạn xem chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ bật hết cả ba bước lên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 lúc nào nó cũng sẽ nằm cao hơn mặt bếp này là 3 cm nên nếu nước mà trào ra thì nước chỉ phải nằm, nằm trên mặt bếp thôi khả năng làm ướt hai cái đầu chia lửa này tắt lửa rất là khó khả năng chính làm tắt lửa thì có thể là gió thổi mà thôi nên nơi nào quảng cáo đúng trào là quảng cáo không có đúng chức năng thực sự của bếp ở đây thì sau 5 giây bếp của tôi đã khóa ra này công tắc vẫn đang mở chương trình chức năng khóa ra khi ờ, gió thổi lắc tường thành công chức năng thứ hai là chức năng khóa ra khi nước vào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 cái đó là que cảm biến nó cảm nhận được cái nhiệt độ ở đấy rồi nóng hơn 200 ờ, độ C nên sẽ giảm nhỏ còn lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta hai bếp của tôi đã khóa ga đây một công tắc nó đang mở tôi xem chức năng khóa ga khi nước cạn nồi thành công hai bếp đã khóa ga khi mà que khi mà đáy nồi nó có nhiệt độ là rơi vào khoảng 270 độ ở bên phải bên bên trái là 290 độ thì ở vị trí khác nhau sẽ có nhiệt độ khác nhau để khắc phục vấn đề về pin cho các bạn cũng như để cho các bạn sử dụng những bếp ga nồi nhật của các nó tiết kiệm hơn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 sau chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin đó thì nhà nó sắm hai cái ký tự dấu trừ và dấu cộng chúng ta lắp theo y chang như vậy để một đầu của lò xo tiếp xúc với miếng thép cho hộp pin các bạn chú ý là tránh lắp sai lắp đảo cực nha các bạn lắp sai lắp đảo cực rất lâu ngày đứt chúng ta sẽ không có hạt động được cũng như là sẽ là hư hỏng pin sạc rất lượng pin sạc bình thường thì khi mà các bạn uh, sử dụng pin sạc á, để biết được cái uh, lượng pin của nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào cái đèn đỏ ở đây đèn nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin của chúng ta nó còn nhiều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 ngoài ra thì chúng tôi cũng tặng kèm cho các bạn một cặp kiềng dự phòng để nhân đôi thời gian sử dụng của kiềng lên của bếp lên cặp kiềng zin của nó sử dụng từ từ 5 cho đến 6 năm chúng chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng của nó từ 5 6 năm thành 8 đến 10 năm hoặc là trong thời gian sử dụng đó, nó có bị hư hỏng thì chúng ta cũng có đồ thể thay mà không không cần phải lo lắng nữa trên đây tôi vừa test cho các bạn xem hai cái chức năng là khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa cũng như khóa ga khi ờ, nước cạn nồi và cho các bạn xem pin sạc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 các bạn tăng chỉnh tối đa là 90 phút ở đây chúng ta để một phút thôi để thử sau đó chúng ta bật bếp lên bước chú ý bước cuối cùng là các bạn phải lấy pin ra để cho bếp nó không còn nguồn điện nữa thì khi bếp không còn nguồn điện nữa sau ờ, một phút cái thiết bị này nó sẽ hết giờ nó khóa ga nó nó ngắt điện bếp sẽ khóa ga nếu các bạn không lấy pin ra thì bếp sẽ không khóa ga được do bếp nó vẫn còn nguồn điện ngoài ra như các bạn gặp vấn đề về khi mà nấu nướng chúng ta gặp ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ